Để tôi lên cổ hả? Ôi trời tôi đòi Ủa tôi mà biết chị Tôi chị là tôi rồi con thờ đó à? Ủa rồi chị là ủa rồi Ủa rồi cũng như vậy Không thờ tôi cũng mới rồi cũng như vậy ờ, 我有了姐，我真的好短路。mình đi coi kia cứ cho ấy giờ tập thầy nó có thịt nào cứ tụi này tôi cái chữ tôi này ui giờ tôi rồi cãi rồi con go con go vẫn chưa chưa tôi cả tạo lên ha hết rồi nè thì nâu của mình con tao đỡ Thật kỹ đúng không? cô vô cái sợi cho vì cho em là khổ thì mua xé cái gì tôi luôn nên tin nhỏ người chơi khi nó cho nó cho có cái gì đấy chơi luôn rồi tụi con nặng con rồi nó cho tôi hỏi tụi con nó không hiểu luôn 我说不是谁跟着我比，他说比我说的慢点，你这个跟是谁跟着我嘞？你猜呀，你跟我说，你今天来呀，好，好，我这这个肚子啊，还挺搞动的这个，对，这头脑这个怎么搞的很高，还挺搞动的，我这脑子真的活着，活的真好。 nên là này mọi người biết đây đó cái cá lắm rồi có hôm nữa tôi thấy thế này cùng tôi là chưa là cũng nói đấy đó trên như vậy mà được còn nhỏ nữa có tôi có tôi mà tôi có thêm vấn đề rồi tôi có mà tôi rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cái lỡ những video hấp dẫn 뽀뽀 봉고 그나 뽀뽀 먹고 뽀뽀 제가 그만 하고 그거 그냥 이렇게 뽀뽀 들어가 하고 빠지로 뽀뽀 들어가 하고 빠지로 그거 이렇게 어떤 게 지나고 잘 먹고 먹고 가네 我们老爸，我老。 người, Ito, wala siya sa tawa. Subos ko ha. Ganun na siya. Galon ko na. Ito nga, soro ka na. Pwede sa po si Deo. Ito sa tawa, nakawin ko siya. Jadi kita kalau kita mana mana, kita betul betul nak tahu dia lah.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 ấy mà dạ, do do chị dân sau cái đêm khách nói để ta giờ dù thế thế tôi chỉ kể thế cho rồi thế thế vô lý lý tiền ra à lại nhang tôi sao bây giờ thì tao tốt đôi trở lại tốt nó mà sao chứ tiêu được cái tiêu được thì à Tapi saat tu anti si teno. Tu na. Cú chỉ có cái rong bao cú chỉ rong anh chị. Cú tu nhỏ ya. Chá. Dạ. Cà phê nói cho nhiều nặng ra. Tụi nó. bây giờ sự sắp điện đáo trong nè. Chỗ nè. Nhà té. Đấy chỉ vừa thấy chính nè ê tôi chỉ muốn đó tôi chỉ muốn là sát điện chứ chỉ to với eh, to thế sát điện đau chứ chúng cháu ngã mà hồi là sao chứ chúng này dùng rõ dùng mỏ chứ đó này mà có thể xuống nên chỉ tao mà bên nè ô đau bún sao họ nó chơi sao tôi sát điện rồi 做早了真的火，这个火姐做姐，还都背着，但我给人不做吧，喏，做下来得勤劳的呢，有点，那这啥做了，胡刀了，胡刀都找到，都做本哦，别嘛叫那木鸡了，都在东西在那啊，哦，可惜了，那这，你要这。 lộ rễ phía đất này tôi thấy đây chờ nó rồi nó tổ chứ chừng chơi phá bất chúa chỉ thêm nó rất là ta, tên nó lo, cái sáng chỗ tôi đấy chỉ chỗ tôi hóa chỉ thiếu bộ tế tổ chứ rồi bất chúa tí rồi đó tí ơ à tên nhân nhân chơi tôi chứ tôi kia nè 他打了我们这个东西嘛，就这个。 thế nào chị chị nhổ nhỏ nhỏ lo á nó chứ giờ tới là từ giờ tăng kia chị thế nào chị giờ chủ mua phụ ở cái măng cây kia cũng cho sắp là tôi đang nói cho ta tôi nhỏ hồng bia thế thế đến này nhanh cho tàu cho tôi chắc, dạ, dạ. thế nó bút tí có xía gì đó bụng hôn nhé chứ nhiều khó khăn đâu không nói kia chị thế tôi chỉ nó hơi tí đó cả chợ hả ta à thì chợ hả chứ chỉ là tê template tan thôi à là template là chợ tàu tàu u tê tên thôi chỗ phố chùa xuống rồi cái chế đó tỏ à u tỏ cái hai tỏ à rồi chế trồng cậu rồi chế tôi thì mới cho sao ô là sáu chuyện đó sáng hôm đó cái mặt gì cái nó cái xe đó đẹp đấy đó nó bố sơ bay nó rồi ô nó chỉ cho à nó hồi là còn tê chế đó chế theo giờ nó là tao sáng của tao luôn là sáng tao luôn tao là uống chân tê chế đó tôi khơi một khủng chế nào thân thôi à tao ốp cháu chuẩn đây rồi mà <laughs>

cái cái phá rồi nó cái tu rồi nó cái thế mà có cái cầu phá thì nó cũng kia nó hậu chế đâu cái nó đã chế bớt chua bớt chua hậu ra tung thấy sợ nó hả nó lúc trước vào là ua bè là sao nó là sao nó nên mà nhìn chứ cú nhìn lo thấy có khăn hình như đó dù còn đến chúa nó rồi nó đây nó hậu tên nó bớt chùa bớt chùa đó còn nó tên chơi nó tốt tốt cướp sổm bông chùa nữa nè ừ. nó cái sổm chùa tên nó rung cao cửa chứ tốt nó lô lô na chơi hay tốt tốt chứ chơi nữa nữa đó là cho hắn thần lại cái máy tên nó tên nó nói xe chứ người xe tên nó chơi chứ chứ chơi thiếu cái chỗ bớt chùa tiêu bút sổ có chứ tí nữa bớt chùa nó nè cho nó nó hậu chế của mà tôi nói sao thế bây cũng mất tăng chùa chơi hổ tôi tôi bu hổ thế nó thì bố chùa bố chùa thế là bố tí chế lúa tí ấu đó chế đó lúa tí chả sản ờ, ờ, à ở chả sản chết tí rồi mà tu chế nó sao thì đúng nó đó lỡ rồi nó bu hổ tới chùa bún đá thì khó xuống quá xuống cái sai nè ฉันแต่เนาะฉันแต่เราเก็บไฟมาปีตัวชัวเราลุยเราไม่รู้หยุดเจเนาะเราเดี๋ยวของตัดเตะเนาะแค่น่ะรู้เจตัวชัวโตเก้อสนใจแค่น่ะขอเถอะอยู่ไม่จีเต้าหอยอ่ะโอ้ตัวตนใช้แล้วเต้นเอาไปหอยเลย nó lấy tôm tang tây là hả lấy tôm tang tây mua xí hả cái tua cái tao tua chân tay nó mà cái nó cơ lên nó cái nó đón tay tao mua cũng dùng gì chờ chứ cái tôi cần thấy mua rồi chờ lấy mua nè cái nó chỉ bỏ chuột, bỏ chuột chứ cái sao cái này một tí cho, rồi nó chỉ bỏ ra rồi ta à chúng ta phải nó đâu lấy chứ cái sao của nó giờ mình nói sợ cái này lúc giờ nó chỉ tuân thọ hổ 我们走的那啥了，我们吃猪肉。哦，真的。我们真的没晒，真的不做。我们再来个哟。ai chớ nó bảo à? á nó đẹp cho tu cái nó hậu á cái nó đẹp với chùa với tía chân sai cái này nó bu hậu cái hậu là chủ tế đấy xìa chỗ lối lối cha đấy à để về tiêu nó bu hóa tôi tiêu nó bu hóa rồi rất cái chứ một chỗ này một cái là khó đấy ta còn nói số cái hậu luôn thế chừng vừa chứ chứ bắt đầu tay vừa thế rất cái chứ này sẽ bóng chứ uh bắt đầu chơi nó đợt đầu tôi tua chứ phá cái này nếu tất kế đó nó lấy ổn cái gì đó lấy ổn thép chưa mà còn nó thế bắt tụt tu kia nó thế là ổn cái đó nè các bác cái nó là thôn bảo tua nè các bác cái nó là tua khoảng nó ừ, nè là tua của nó kìa là ua tụi tại là số tụt tua của tao ua tụi tại đó cái nó tiền cao rồi bắt tua ô chậu bé một cái đó cái châu xi nè 这个我怕。 mình có chí đó phải biết cho tên mình chơi số như là bán chạy uất xe mà sử dụng cầu như thế nào nhớ rồi tôi trông hơi châu sử dụng cơ còn đã chạy hành trông nữa nè nếu sừng ở bên thì chạy cho rồi nữa với chùa với chùa nó sổ hú tên đông luôn tao đi chơi đâu ta cháu bé mũ xia gì chưa nó cái chỉ chua nó hố rồi cái chỉ nó chiều hú hú làm cho lâu có cơ với sáu cái à phá đi phá ha nó chỉ nó chỉ là trông á là sao trông vậy một kiện nữa cái nó chỉ là super jet trông tua thử thường đỡ bác sĩ nó tôi cho bỏ lại thay đũa đây bắt chùa rồi thời gian nào là uống tóc kế tuổi thế Ủa, cho nó trổ to á nè kiểu to đó cho bối đồ tết cho ta cho nó nó bắt chùa anh trên trên cũng sổ á trên trên trên trên phá cái này ta chầu bé mua xí thế lấy tiền nhẹ này đi ta cọp lấy cái thịt tam bé nè nó nó bột bột quá ừ, nó nó bột bột cái này thành đu cái này

nếu chưa đó nó là ờ, tôi tên trong câu hù ra khó xía cái thế nhớ tôi chỉ tóm mong kì chọn bên câu hù chả rồi <laughs> tôi đỡ chê lỡ bảo là hù chả đó tôi xía tôi xã hù chê sợ tôi xã gì của tôi xã đó còn nó đánh anh muốn nó sợ á lúc lộn nào chứ nhiều cái cha mua chết rồi nhiều chết tối thế chứ để trong còn nay luôn chỗ nhân nhỏ nó mà chỗ dù ta liệu chỗ cái lúc qua mà chỗ nhỏ nó thua ta rồi mà cu à chỗ cá chúng ờ. cậu <laughs> chỗ đó ô thâu rồi tay đuôi thế nào phá đi tiền đâu chỗ cái <laughs> sổ bớt chuồn á chỗ nhỏ nó chỗ bớt chuồn nó mà nhưng mà chỗ nhỏ nó rất lớn à từ cả tôm thiêu thì thế rồi nó sẽ nó hổ tắn à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 ô tê có chủ nó có chế nó chân chế à chú dùng cao này giờ để cái thế sao tôi chưa nó chỉ bỏ cái hà lại ra có tao có thay tôi phát triển thay tôi thì nó nó được chuối lúc phát triển nó ra thì lúc triển nó hô lên trên tôi số giờ thì nó được đâu thế nó tên nó hậu chế tao khó mua nhỏ nó chế số chua ăn bình nhỏ hậu nó có chua ta trên nó hậu chế giờ tới là tiêu sự một không nó ngàn đi tàu thế ở dù giờ nâng như vậy đi chết, tuổi ra chỉ chỉ xía <laughs> à? thì tôi điều bất thật đạo chứ chỉ nó húa khía gì bất chí á tôi bắt chuột nó bất thổi ý mua bao bạc lộ thế nào thì đến đây rồi nó là thế chúa chỉ mua chỉ thế nào mà muốn liếc chuột mà nó sẽ muốn thuốc gì nữa chơi với thổ ú vậy thế nào vậy nhưng yo khó chơi tròn chơi cơ lấy một bao vạc đỏ đùa thế nào, nông tết lâu thì tết lâu nhưng bao liền ha nó phá hình đó số kế bỏ kế để số phải trả để nè sao cơ để thế nào để cho cái sầu là lúa sao à là ua cầu chỗ thơ sợ lúc trẻ giờ lúc ta ra lâu lúc lên chơi cầu chứ chơi lúc trẻ rồi bà ta tì xa ha cố luôn nó để đâu mà nay trong cỡ nói là lúc lâu nó đâu chỉ đâu để để tao ờ, nó một phun đá đó cái này nó giờ để sáng chỉ sáng sau ôi cho có theo mà theo tên nói dùng câu cái nào 还得啥都跳起了，都当然得弄出忠告，这些，我不活了，都得弄出别了，都得弄不活出来，过我弄好点，那这风弄好点，操作小点一下，少了波动起来的，搞什么？就站那里，哦。 thế nào đấy vừa thấy là để chỉ là út đâu đúng à thế nào là để đó chỉ ý ý để đào để bóng tàu ấy nè thế nào lại là ô cờ thấy còn sao nó nên ngủ để tiền ấy chỉ dùng mồm nè thế nó là là ô thấy xuất khẩu ra tôi bún đã tơ nó bút tiêu bố bố đó bố phải đi sợ hãi đấy gì bố chơi trong rất đấy à. đấy sao tên tử nó chứ nó thế sao có nó có tiền ai chỉ là ta ai lùi ra tiền à? <laughs> là tôi đấy đó đi ăn nàng à xin tao nàng xin lỗi tao đang chỗ này tôi xin tao tao <laughs> nằm mà là Ủa <laughs> là xin tao chưa chưa đến chăng? Ủa là xin đâu có xin tao yêu cả lào nó mới chứ. Cái này Cái đó lỗi gì? Giờ nó khả lâu cái giờ nó tao bấm mà đi mẹ. Đi mẹ tao chứ. Tao chứ đây đây mẹ sẽ chở mẹ nó xe rồi không à. giờ tụi nó cứ chỉ số chia cho nó tụi nó không ra nó tao có mặt nên gặp xí nha, mẹ xí vẽ ý ý mẹ tao chụp tới thế nè à. tụi nó ấy nó rồi con tiểu nào Ủa, có bố rồi Ờ. Người cho bố à. Sao? Chỉ nhau có, cũng không có, bà ta luôn nha. Này, chú, chú tách chùa. À? Nó à. Nhìn nó à. Của mình cống đây cho nó à. Nhìn lên thì à. Hả tôi xin tôi sai để nó. Đừng có xin cho nó tháp phải nó cái này để thay dạ, dạ. như câu tên này thêm câu ở à, số phát dùng lỗ này từ đi còn nó thêm lúc chùa nhưng tất tỷ lệ thích cật nó đây câu cái này thì câu một số phát này giờ tụi nó chơi tốt sơ pư quá chứ <laughs> thì tốt sơ pư dạ, chết tất cả chứ chứ tôi nói rồi chứ bùi tội à thì phải trả lại nói nhưng mà cái tôi tôi cái chỗ nó cũng chỉ có đá bị thế hàng cái chứ chị tôi là cứ rút bao thế nếu tôi cởi phân thế nói nên cũng khá tôi thế đem bảo lên tại tôi tua học bằng viếng tên đấy à thì sẽ đây này chỉ một đây mua để chỉ nó tốt tốt <laughs> Vâng, để lo mua à để lo mua thì chỉ bên nhau có xe thôi là chị nên nó bộ cái hà cho chị mua vậy mà chị chị mua nó khá chị nó sáng nó hậu kia là chị bỏ hết rồi chị bỏ rồi để tên chỉ nó bỏ hết rồi lom tháp ta chỉ cần nách ta là rồi giờ à